khi Vin có video mới thì tất cả các bạn sẽ người xem đầu tiên nha Ok và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học cái thôi Ok và động tác đầu tiên thì mọi người sẽ đặt tay vào như này một hai ba bốn phần tim của mình sẽ đưa lên xuống lên em xuống giống vậy ha phần tay là bên phải mình sẽ bật qua một cái và bên trái là hai tay luôn rồi hai đi một hai ba la thiền bốn sau đó mọi người đưa tay lên bên này bên phải và phần chân của mình vẫn đưa lên như vậy và cuộn tay lên kèm dành và hất đầu một cái thì lúc dành là mọi người đưa phần hông nằm ở bên ngoài ha và phần tay ở trong mình sẽ chống nặng nha bừng hất rồi sau đó mình sẽ làm lại động tác chân lên chân xuống chân lên chân xuống nhưng mà phần tay của mình sẽ đổi lại thành hất lên như thế này hai lần ok hai kim 1 kẹp 2 3 kẹp 4 sau đó mọi người sẽ đưa cuộn chân bên phải qua phải mình cuộn hai tay lên trên đỉnh đầu như vậy rồi dằn xuống một cái quật ok hai đi bùm bùm bùm bùm tắt rồi sau đó mọi người dằn hai tay đổi phần hông của mình qua bên phải và đưa hai phần tay giữa cổ tay lắc phần vai and dặn ok hai đi dùm bừng vâng, bừng vâng, bừng vâng, bừng chắc là vòng dạo hôm nay ha hai đi bừng bắp bắp bắp dạo rồi lần thứ hai mình sẽ để tay lên đầu và gạt nó như thế này bừng mình cũng làm tương tự như vậy ha cũng lắc lắc lắc and dạo sau đó mình đưa tay lên là động tác chạm như thế này rồi ok mình đến là lần nữa sau đó mình sẽ học tiếp đằng sau ha năm sáu bảy đi một and hai and ba 4 hấp 1 kèm 2 kèm 3 và dặn bùm sắc sắc sắc dặn bùm sắc sắc sắc dặn kéo tay kèm rồi sau khi mọi người tới đây xong mình sẽ bỏ một đoạn mình phiêu mọi người đoạn đó mọi người sẽ di chuyển và có thể phiêu bất từ mình thích ha phần tiếp theo là mình sẽ kéo tay lên thế này đặt tay lên như thế này rồi phần chân của mình sẽ là mở lên bằng chân bên trái ok một hai ba bốn rồi sau khi hai tay mình như vậy xong mọi người sẽ đặt chéo qua nhau như thế này dùng bừng bừng là mình sẽ đổi thành một dòng nhưng mà là từng cái từng cái như thế này và đặt cuối cùng là đặt hai tay nhau như thế này và mở ngược lại khúc này nó sẽ hơi rắc rối một xíu nha mọi người nghe kỹ nha 1, 2, 3, 4, 5 Bừng, bắt, bừng Đổi ngược lại và sau đó tay bên phải của mình sẽ để lên ngực như thế này Còn phần chân của mình sẽ đưa ra nha mọi người Ngay cái chỗ mà sau khi mình đi xong hai cái này Mình sẽ đưa chân ra và phần người mình nghiêng qua như thế này Tắt, tắt Bừng là mình sẽ nhấn qua bên đây Và đổi ngược lại bên đây phần hông của mình sẽ xoay ngược lại hèn đi sóng khi mà tay bên phải của mình để lên ngực như thế này và mình sẽ đi sóng xuống một cái còn phần tay bên trái là mình cũng đi sóng ngay lần thứ hai là mình sẽ đưa ra và kéo bừng kéo ok phần tay một nè một hai ba bốn và mình hất qua bên đây một cái năm and ok mình điểm lại nha năm hèn rồi mọi người hấp thú một cái kiểu mà là phiêu hơi phiêu một xíu tự do một chút hai đi bùm sắc ok sau đó mình sẽ làm lại động tác như cũ nhưng mà ở phía trước lên lên lên dặn gạt đầu lên lên lên dặn ok thì là lại nha chùm chùm chùm bắt đầu bùm bùm bắt sau đó mình cũng làm động tác chào với tay còn lúc đầu là mình làm tay trái phút sau mình sẽ làm tay phải rồi mình đưa tay lên ép dừng như thế này hơi nhún một cái rồi ok mình sẽ đến lại sau một lần nữa sau đó chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha năm sáu bảy tám một hai ba bốn bừng bừng tắt, bừng quay up up and thấp và down and zoom zoom zoom hấp zoom bầm bầm bầm hấp e một hai ba bốn năm sáu và bảy tám ok rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép thử cái